Listo. Dukosh muntos sukuyahi a un matbo. Makichik hen a yehush hiamkamonum kanan Makichik hen a yehush hiamkamu tankanay tanishman monum. Dukush muntos ninkyush ishama muhish atzumbo pujau. Kanan te tepay sukuyak kanak kaunak Tung quỷ hoa, tung quỷ hoa, tung quỷ hoa. Canu men chon. Baku bisiman pampaindo. Ima tendo kushnanta ki numi, numi huwakun. Nankia isyak. Bakit ki hinga manya angkan kanak inday sau. Duti kamu sukuya à ataktu kaunawang. Dukush कनक हुक्का हुक्का वह मुनुम अंतुक तकम तक हिया मैंतवावंग दुतिका शिंता दुतिक शिंता है तो संग इहुन तुम दीपस प्रियक है तिरक hukyahuni dutika yakinumi mun chikashkahunum waka ikimian ikinian ukuina atakto wak bisiman tunkuinhua tunkuinhua tunkuinhua pampaindaw imatak imatu ambonum dukush mun munchakam shintokma dekapau yaki numi kampuhanum patatbohin nunik puyatok chichak yaki minash imahuish yakish ivankamu nuhanteya bhakattaha vahakmaikya numi kampuhanum pakit pemak Voitos aquei aquei kiu. Nunik nunca aquei à ki. Dukush na nyempin di sinchi buto. Imate sukuya antukan shin aneasan à tungkui hoa tungkui hoa tungkui hoa. Wahaindo. Dutikam dukush tsaman puhu tsaman puhu tsok hakowe. Nuniku asante huti anis sukuya kaunan pampai pampakuen anis hakat nunum dekapir. Seng sukuya ima toa tinohi.